Chúng ta tìm hiểu bài số 12 giới thiệu về thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên tại UH có 3 loại. Loại thứ nhất đó là thẻ nhựa tích hợp với ngân hàng. Loại thứ hai đó là thẻ nhựa truyền thống và loại thứ ba đó là thẻ điện tử. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính năng của các loại thẻ này cũng như là một số các vấn đề thường gặp. Về à, thẻ sinh viên có mục đích là dùng để nhận diện sinh viên tại UH khi ra vào các cơ sở, à, thanh toán các cái dịch vụ, sử dụng các cái dịch vụ trong trường, sử dụng thư viện tham gia các hoạt động học tập thi cử hoặc là phong trào thì thẻ sinh viên như đã nói thì có ba loại đó là thẻ điện tử dành cho tất cả các người học đều có à, thẻ thứ hai đó là thẻ nhựa tích hợp với ngân hàng OCB và thứ ba đó là thẻ nhựa truyền thống thì đối với các loại thẻ nhựa này thì chỉ được cấp phát theo nhu cầu sử dụng của sinh viên à, thẻ nhựa tích hợp với thẻ ngân hàng thì đối với sinh viên đại học chính quy sẽ được cấp phát đầu khóa học à, đối với các hệ còn lại như là liên thông văn bằng 2 vừa làm vừa học cao học thì chỉ được cấp phát khi người học à, có nhu cầu sử dụng à, tính năng thì à, thẻ sẽ được à, nhận diện người học để ra vào các cơ sở ký túc xá phòng học ở trong UH à, truy cập thư viện à, thanh toán các cái dịch vụ tại UH và đối với thẻ nhựa mà tích hợp thẻ ngân hàng thì sẽ có cái tính năng à, giống như là thẻ ATM của ngân hàng thẻ nhựa truyền thống thì à, có đặc điểm giống với à, thẻ nhựa tích hợp với ngân hàng tuy nhiên đối với thẻ nhiều tiền sống thì sẽ không có tính năng thanh toán chính vì vậy mà à, đây à, nó chỉ loại trừ cái tính năng thanh toán cũng như là tính năng à, như là ATM ngân hàng thôi còn lại thì à, cái tính năng nội bộ ở trong nhà trường à, sẽ được công nhận bình thường cũng như là một số cái đơn vị ở ngoài trường họ có thể chấp nhận các cái loại thẻ nhựa này à, như là à, khi mà sinh viên sử dụng để à, đi xe buýt về thẻ điện tử thì thẻ điện tử ở trên app có giá trị như là thẻ sinh viên học viên à, bằng thẻ nhựa đang lưu hành à, thay vì mất thời gian để xuất trình thẻ sinh viên như trước đây thì giờ đây chúng ta có thể là xuất trình cái thẻ điện tử và à, chúng ta chỉ cần mang theo điện thoại di động và có thể scan cái QR code hoặc là barcode trong một cái thời gian à, vài giây để có thể là vào thư viện hoặc là các phòng học hoặc là các cái à, dịch vụ ở trong trường về à, cài đặt thẻ điện tử thì à, ở đây mình à, nhắc lại thôi cái, chúng ta đã có một cái bài giới thiệu riêng về cái loại thẻ này rồi đó là bước 1 thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái app là UH Student trên cái App Store hoặc là Play Store trên nền tảng Android và iOS và bước thứ hai là chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản sinh viên hoặc là email UH và bước thứ ba là chúng ta vào phần tài khoản à, chúng ta sẽ thấy cái thẻ sinh viên điện tử của chúng ta và chúng ta xuất trình khi có yêu cầu à, sau đây là một số cái sự cố chúng ta hay gặp à, sự cố thứ nhất đó là chúng ta nếu chúng ta sử dụng cái thẻ mà tích hợp với ngân hàng mà chúng ta bị mất thẻ thì chúng ta phải làm sao thì đầu tiên là chúng ta sẽ liên lạc với ngân hàng và ở đây cụ thể đó là ngân hàng OCB phòng giao dịch à, Duy Tân tại cổng Phạm Ngọc Thạch ở cơ sở A của UH chúng ta sẽ thông báo với ngân hàng về việc là mất thẻ và ngân hàng sẽ khóa thẻ cũ và sẽ làm lại lại cho chúng ta thẻ mới và sau khi làm xong thì sẽ có thông báo để đến ngân hàng nhận lại à, trường hợp thứ hai đó là chúng ta bị mất thẻ nhựa thì chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web là es.uh.edu.vn à, ở trên đó có một dịch vụ mà chúng ta sẽ đăng ký làm lại thẻ sinh viên và sau khi à, chúng ta đăng ký xong thì chúng ta à, sẽ đợi cái thông báo à, qua email của phòng công nghệ thông tin để chúng ta lên phòng công nghệ thông tin để nhận lại thẻ à, trường hợp chúng ta không thể đăng nhập vào cái thẻ sinh viên điện tử trên cái app OS Student thì chúng ta phải hiểu rằng là cái app OS Student sử dụng à, cái tài khoản email UH hoặc là tài khoản sinh viên để đăng nhập như vậy thì nếu chúng ta không đăng nhập được thì chúng ta sẽ à, quên mật khẩu và có một cái bài học à, trước đã trình bày về vấn đề quên mật khẩu rồi chúng ta cứ quên mật khẩu à, một trong hai cái password này là chúng ta có thể đăng nhập lại à, trường hợp mà chúng ta kiểm tra thấy sai thông tin cá nhân hoặc là sai ảnh thì chúng ta sẽ có thể là tự thay đổi thông tin về nơi sinh bằng cách là truy cập vào cái địa chỉ à, student.uh.edu.vn đó là cổng thông tin sinh viên còn nếu như mà à, sai các cái thông tin khác á, thì chúng ta cần phải liên lạc với cái đơn vị đào tạo của mình đang quản lý để yêu cầu về chỉnh sửa thông tin cá nhân chứ chúng ta không tự ý sửa được trên hệ thống